trái và phải ok thì phần hông thì Bin đã hướng dẫn rất là nhiều rồi thì mọi người có thể lên kênh của Bin và xem lại nha hoặc là Bin sẽ để video ở đây nha rồi làm lại nha đặt tay lên nhún một nhún hai and ba 4 và 5 và 6 hấp 7 hấp 8 rồi sau đó mình sẽ đặt tay lên như thế này rồi để hai tay mình đập vô nhau thành thành số 2 ha đang số 1 nè đặt vào là thành số 2 và vẽ cái tay mặt cười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 qua và vẽ và vẽ gõ gõ chỉ hai vú qua một và hai ba và bốn đặt tay đặt tay múa quạt đập đập xoa và đổi bên và dành ok và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha rồi nấu cái lòng